xong lần thứ ba về ứng, chơi tới cái thuyết bá đạo quá hợp với vua tần luôn bá đạo là đúng em thằng nào muốn bá quyền thì thằng đó phải bá đạo màn về ửng nó còn chính sách nó rất là mang rợ vậy nó mới là bá đạo chứ không nó là dương đạo rồi chính sách gì biết không ở nhà mà có hai thằng con trai không cho chung nha nó sợ chơi bd ba ơi <laughs> anh giỡn thôi giỡn qua nước tần qua nước tần được làm chức bự như, như chức tể tướng vậy đó nó nó làm cho mấy cái thằng mà của bạn thân quốc thích không thích nè nhưng mà thôi cái chuyện đó kệ bà tụi mày không thích thì thôi kệ chết cái té tụi mày chứ tao thương ngủ tao ngán nè võ luyện văn ôn học binh thư ném mật nằm gai đợi báo thù thảm sát trường bình thù triệu quát sức bích ngàn năm thần tôn lưu bạch khởi trương nghi bình kiến quốc Tây Thi Phạm Lại Định Xuân Thu Chỉ quốc Tề Gia Trang Nam Tử Xa trường giết địch Sử mãi lưu Xuân Thu Luận Kiếm Di Nguyễn để nhất chém gió xử tàu <laughs> à, xin chào mấy em anh Duy Nguyễn là có một bụng kinh sử mà anh không muốn là sau này tuyệt học cả đời của anh nó bị thất truyền nên anh mới làm cái chùm video này chùm video mà chém gió những nhân vật kiệt xuất của lịch sử Trung Hoa wow. anh dùng chữ Trung Hoa nha em nên nhớ anh dùng chữ Trung Hoa anh đã xem rất là nhiều cái kinh mà nó làm về lịch sử rồi nói thiệt với mày tao vô chừng ba chục giây là đi ra mấy buồn ngủ quá nó google không ông ơi buồn ngủ quá mấy em Không vậy sao vô hãy để anh Duy Nguyễn dạy sự hãy để anh Duy Nguyễn dạy sự đây là cái lớp học sử free online nha mà có điều là sử tàu à, tại vì sao tại vì sử tàu nó có trước sử việt nam vậy thôi anh sẽ kể cho tụi em nghe những câu chuyện cách đây gần 3.000 năm wow. Đúng không? Lúc đó anh thấy là người, con người chúng ta Nó đã gọi là con điếm chó như thế nào Không không chờ tới bây giờ Bây giờ em nói tại sao xã hội là người ta lừa nhau Tại sao nhỏ đó nó có bầu với thằng khác mà nó nó, nó, nó bị đặt nó quen em này nọ cho em đổ vỏ Nó có chuyện đó tại mày ngu à. Và khai pháo cho cái chủ đề ngày hôm nay Anh sẽ nói về một người rất là thích một người rất là thích Thương ưởng Người nước vệ Nickname là gì? Mấy em comment vô Đúng trúng event Thôi tao nói luôn cho lẹ thương quân Chúc <laughs> anh đố con khác Chúc anh đố câu <laughs> khác Ở trong chương trình nhiều câu đố lắm em Đó Thì tại sao anh thích nói về thương ưởng đầu tiên? Tại vì đối với anh thương ưởng nó mang lại cho anh một cái nguồn cảm hứng Để anh nghiên cứu sử tàu mấy em wow. Đó, thương ưởng là một người rất là giỏi Đó mà bây giờ anh không có khen cha này mà anh nhận định về cha này nó có những cái hay ở trong cái thời xuân thu chiến quốc đó em cái thời xuân thu chiến quốc là cái thời mà na tra dương tiễn đó na tra dương tiễn với ờ, với với hao thiên khuyển đó nó đi đánh giang sơn đó, cho cơ xương và cơ phát lập ra nhà chu nhưng mà sau là nhà chu bd quá nó bị phân tranh nó bị chia thành những nhiều nước khác nhau đông lắm em nó trong đó có nước việt nữa có nước việt nữa mà không phải việt nam nha không phải việt nam có chừng lộn thì cái thời đó nó loạn lạc tùm lum hết và dễ ưởng hay là thương ưởng tên là thương ưởng nhưng mà dễ ưởng là tại người nước vệ sống ở bên nước vệ xong qua bên nước ngụy lúc đầu á cái video này hơi khó mấy em tại nó nhiều nước quá nó nhiều nước quá nhưng mà mấy em tôi nước vệ là cái chỗ mà nó nó hôm thao thôi giống như anh là quê bến tre vậy đó em nhưng mà là người sài gòn đó nhớ nha nhớ nha nhớ anh Duy Nguyễn là người Sài Gòn nha mấy em quê Bến Tre tiền thương ưởng này nè nó là người nước dạy nhưng mà sinh ra ở nước ngụy học thành tài thành nước ngụy đệ tử cho cha thừa tướng nước ngụy luôn hãy comment tên cha thừa tướng nó vô hên đúng trúng em học vậy nó mới vô mấy em anh đố đó thừa tướng nước ngụy lúc đó là tên gì đó nhưng mà thừa tướng nước ngụy này nè dạy cho thương ưởng cũng khá nhiều điều và thương ưởng có đọc chùa thêm trên trên chương trình duy nguyễn livestream nữa nên một kiến thức của thương ưởng hơi bị bá à của Duy Nguyễn livestream là đâu à like trên nick tích xanh Duy Nguyễn nha nick tích xanh Facebook mà em follow đi để nghe đàm đạo chém gió à, mà cắt chút nó nóng quá mày coi máy lạnh mở nhiêu độ mày nóng quá nói sao nổi người ta giảng viên đại học người ta giảng phải máy lạnh này nọ kia người ta giảng người ta lấy tiền đó ba nhưng mà tao nói thiệt chứ giảng sao mà, mà hào sản như anh đúng không giảng sao mà sốc như anh được dám kêu là thằng thương ưởng không sao dám đúng không anh thích nói về sứ tàu đó thoải mái em anh là dân tây nam bộ mà anh thích kêu mày tao gì đó thằng kia thằng đó đúng không mình nói về sự tàu nó nhẹ nhàng đó là nguyên nhân nha nè thằng cha thừa tướng này nè thằng cha thừa tướng này á dạy thằng thương ưởng rất là giỏi tiến cử cho vua ngụy luôn nhưng mà thằng cha thừa thừa tướng này cũng điếm chùa lắm trước khi chết ông dặn vua ngụy lúc bây giờ đó là bệ hạ coi coi thằng thương ưởng này nè nó giỏi lắm sau khi mà thằng thần chết á thì bệ hạ phải trọng dụng nó còn nếu bệ hạ không trọng dụng nó thì giết nó luôn đi để cho nó đừng có làm thằng phản đồ của bbt <laughs> đó ghê chưa thấy ông ông thầy ông sư phụ mày mà mà mà mà quốc đệ tử vậy đó mấy em thấy sao đó là một ý ý thứ hai nhưng mà vua này nó về nó suy nghĩ nó ừ ok được rồi tao pro rồi đó rồi à, tối đó cái lương tâm của thừa tướng này nó còn cái răng sót lại nó cắn cắn cắn cắn cắn chút nó kêu thương ưởng vô nó kêu thương ưởng vô thương ưởng người tao lỡ tao tố mày à tao lỡ đấu tố mày rồi giờ thôi tao xin lỗi mày nha thôi mày trốn lẹ đi không ổng giết mày giờ nè wow. cái thương ưởng nó không trốn mày lì lắm mày trung lắm em nó không trốn nó không trốn nhưng mà nó tự cho rằng là vua không giết nó nhưng mà đúng thiệt thằng vua không giết nó nhưng mà thằng vua cũng không dùng nó luôn tại vì cái triều đình ngụy lúc đó nó thối nát nó con ông cháu cha chạy chức chạy quyền đó triều đình ngụy lúc bây giờ nó banh chành rồi sau khi thể tể tướng chết nó còn hai thằng thằng bàn nguyên biết bạn nguyên là gì chút mốt anh sẽ làm video về bạn nguyên sau thằng thứ hai là công tử ngang mà thằng công tử ngang là con ông cháu cha nó còn thằng bà nguyên ăn học thành tài thằng bà nguyên là sư phụ nó là ai sư phụ nó là ai điện vô mấy em bà nguyên nếu mà các em mà không biết sư phụ của bà nguyên á thì tụi em chưa chém gió về xuân thu chiến quốc được đâu nha sư phụ của bà nguyên là một người rất là giỏi quá kể như là giống như giáo sư vậy đó mấy em không phải giáo sư giờ nhưng giáo sư xưa giỏi lắm cỡ khổng tử đi ngủ à, nói vậy thôi sao vẫn nóng ta nào thôi quay lại vấn đề dạy ưởng cuối cùng á dạy ưởng không có được trọng dụng em dạy ưởng không có được trọng dụng tại vì có con công tử ngang có con con cháu cha đó nên dạy ưởng không được trọng dụng nó dạy ưởng phải đu càng dạy ưởng chuẩn bị đu càng qua bên nước tần nước tần là dùng đất ở phía tây của nước ngụy nước ngụy là trung nguyên em nước ngụy là cái giống như giống như là trung tâm vậy đó còn nước tần là mang di mọi rợ ok hiểu chưa tần là sau này có một tần thủy hoàng đó wow. thì à, nói chung cái lý do gì mà thư ưởng nó phải đua cạn vậy thứ nhất là nó có tài mạng du ngụy không trọng dụng nó mà thứ hai là chính sách thu hút người tài của tần hiếu công anh sẽ nói một video về tần hiếu công sau tần hiếu công cử mật thám cia đi khắp lục quốc luôn cử gián điệp hệ thống tình báo đó em hệ thống tình báo của nước tần á đi khắp lục quốc luôn để trọng dụng người tài me me thằng nào con ông cháu cha này nọ chọc chọc chọc chọc chọc chọc chọc các kiểu để cho nó không được làm quan xong mà đem về nước mình đó. nói chung là đây cũng là một cái câu chuyện nhưng mà cái câu chuyện đó là của tần hiếu công anh sẽ nói video khác nó tóm lại dễ ủng qua nước tần qua nước tần được làm chức bự như như chức tể tướng vậy đó nói chung cái chức hồi xưa quan tâm làm gì nó kêu là thương quân đó nó nhưng mà nó ngang hàng với tể tướng như vậy đi thì cái điều đó đó nó nó làm cho mấy cái thằng mà hoàng thân quốc thích nó không thích mấy em nó không thích đó nhưng mà thôi cái chuyện đó kệ bà tụi mày mà không thích thì thôi kệ cái, cái tía tụi mày chứ tao thương hưởng tao ngán nào bây giờ nói tới cái, cái, cái, câu, câu chuyện thứ hai cái câu chuyện thứ hai cũng là về thương hưởng về ưởng này luôn đó là cái câu chuyện thương hưởng nó nó ba lần nó gặp tần hiếu công gặp vua tần hiếu công là doanh cừ lương doanh cừ lương tần hiếu công mà vua này là một trong vua rất giỏi của nước tần nó nó chém gió nữa nè kể cho nghe chém gió lần đầu tiên á nó vô nó nó, nó gặp vua nó vua nó hỏi mày có kế gì không nó nghe chơi coi có kế gì không nó nghe chơi coi vua nó tương ưởng nói kế mẹ gì đâu thôi giờ thì uh, ông dùng chính sách uh, gọi là uh, đế đạo đi xong rồi cái kia nó ngồi nó nghe nó trời mẹ ơi đế đạo mà làm cho đất nước mạnh được thì tao đế lâu rồi vậy thì đế đạo là cái gì nói chung đế đạo là cái kiến là cái học thuyết nó giống như là bây giờ là à, khuyên con người ta sống thiện sống lành sống tốt thôi kệ mẹ nó à, bây giờ à, nhỏ đó nó nó nó nó nó, nó mình phải chứng tỏ bằng lòng thành đó mình cua nó mình quỳ gối 3 ngày 6 đêm 12 tháng gì đó abc các kéo để cho con nhỏ nó cảm động rồi xong rồi nó có cái cái lòng nó nó nó nó nó nó, nó, nó thích mình rồi nó theo mình này nọ kia thì cái chuyện đó sao áp dụng đất nước bây giờ được Tần Hiếu Công chửi liền nó sao thôi mày khùng quá mày biến đi mày tưởng đâu mày hay lắm mày cũng như mấy thằng nho sĩ kia thôi nó xong rồi về cái về cái thằng bạn của con dễ ưởng là thằng dắt dễ ưởng vô tôi là cảnh giám nó nói cho nó cái ông nội ông ơi tôi dẫn ông vô gặp vua tưởng đâu ông stop làm sao đâu có tưởng ông vô ông xin việc thì sao ông vô ông chọc cho nó chửi rồi sao nó nhận ông nó không nhận ông mà tôi được chút cháo rồi đâu tôi là người tiến cử mà cái thằng thương ưởng nói yên tâm đi tao có chiêu hết nó chiêu gì nữa ông sắp bị đuổi rồi nói giờ đầu tiên á muốn bán được giá cao á thì thằng khách mua nó phải có nhiều tiền và nó biết nhìn hàng thằng kia cũng chưa hiểu nữa xong thương ưởng nó là thôi ông giờ ông, ông giới thiệu lần hai cho tôi đi lần hai tôi vô gặp vua này tôi chém gió nữa xong qua lần hai chơi chiêu khác không không chơi đế đạo nữa chơi dương đạo wow. nói chung là mấy cái này là thuộc nghiệp triết học cho mấy em cái này là mấy cái triết học phương đông đó nhưng mà anh thông qua câu chuyện của vệ ưởng anh trai truyền tải tới mấy em thôi dương đạo là gì dương đạo nó là dần vua thôi cai cai trị nhân à, xã hội hiền lành này nọ kia abc các kiểu à, cuộc khuyên con người ta sống chuẩn mà có chung dương đạo nó giống như đế đạo thôi nhưng mà đế đạo dương đạo nó nói về vua còn đế đạo thì nó nói về để cho người ta tự nguyện này nọ kia cuộc sống hướng về chân thiện mỹ thằng cái thằng kia nó chán tập hai rồi thằng vua nó chán tập hai rồi nó cũng đuổi về luôn xong rồi cái lần thứ ba nữa cảnh giám này bạn về ưởng mà nó cũng nó cũng chán rồi nó thôi tao mày đi luôn đi mày ở đây chung ma không chém con tao giờ nữa nó cái tật tao giới thiệu mà hai lần không được nó chém chém mấy con khỉ về yên tâm đi vua này dưới cơ tao để tao tự tin lắm em đi xin việc mà tự tin rồi đó đó xong qua lần thứ ba lần thứ ba bảo đảm lần này chắc chắn xong mà không những xong tao còn làm tể tướng nữa nó thiệt không ba chơi phát vậy luôn hả mày chém gió hơn như nguyễn rồi đó à, xong lần thứ ba về ửng đưa cái thuyết nào ra biết không chơi tới cái thuyết bá đạo quá hợp với vua tần luôn bá đạo là đúng em bá đạo là đúng vậy thì cái gì gọi là bá đạo ví dụ giờ mày cua nhỏ đó đó mày cua nhỏ đó là là là là là, là cua hoài không dính đúng không cua hoài không dính luôn bữa họ bữa nọ chụp thuốc mê nó gõ nó một cái rồi xong dính luôn cái đó kia là cua gái bá đạo thì cái từ bá đạo nó được dùng rất là nhiều lần vậy bá đạo là gì tức là bá đạo là quản lý xã hội bằng bằng bạo lực quản lý xã hội bằng sự gọi là ép áp bức gọi là này nọ kia nhưng mà không phải là áp bức quá nói chung áp bức hay là gì đó nó phải có cái cách của nó vậy thì cái học thuyết bá đạo này á nó được vua tần hiếu công rất là thích tại vì sao tại vì vua tần á nói chung không phải vua tần thằng nào á cái thời điểm bây giờ đó là cái mộng mà mộng bá quyền hết á cái mộng bá quyền thì nó phải xây bá đạo nhớ câu này cho anh thằng nào muốn bá quyền thì thằng đó phải bá đạo đúng không bây giờ nguyên một cái, cái muôn nhà chu rộng lớn nó chia năm sẽ bảy ra cái chục nước thì ai mà chả muốn ăn hết mấy nước kia đúng không thì cái chuyện mà bá đạo nó sẽ giúp cho thằng vua nó thành được bá nghiệp wow. thì vua nó thích thằng vua nó trọng dụng liền nó ok để bá đạo đó bây giờ phải làm gì nước tần tao còn yếu lắm chưa bá đạo được yes đúng vấn đề đúng vấn đề đúng vấn đề nước tầng còn yếu quá vậy thì làm sao để nước tầng mạnh lên đó là cái câu chuyện tiếp theo của bài ứng đó là biến pháp đó nãy giờ hai vấn đề nha một về ưỡng là ai ha thứ hai á là về ưỡng cặp vua danh cừ lương như thế nào nha rồi thứ ba bây giờ là biến pháp của về ưỡng biến pháp là gì nó giống như cải cách vậy thôi nó Vệ ưởng đã thực hiện biến pháp thành công, biến một nước Tần từ nghèo đói lạc hậu thành một đất nước dư ăn dư để, quân đội tinh nhuệ. Đúng không? Tranh bá chư hầu. Đó, hay gì đó em. Nên vệ ưởng công rất lớn. Vậy thì nội dung biến pháp, anh xin nói những điểm sau đây. Nói những điểm sau đây thôi chứ dài quá nói nổi mày ơi. Thứ nhất là phải tước đi quyền lợi của thế tộc. Cái này giống như cải cách ruộng đất nè đó tụi em tìm hiểu thêm cái này giống như cải cách ruộng đất tước đi quyền lợi của thế tộc đàng hoàng tại vì thế tộc là gì ngày xưa những đất nước nó có những cái họ lớn nó có những cái họ lớn em hiểu không thì nó kêu là những cái thế tộc thế giống như nước tần á là họ gì họ doanh vua tần là họ danh chính mà doanh cừ lương vậy họ doanh là họ chính họ lớn nhất nước tần họ lãnh đạo nước tần thì những cái những cái thế tộc này họ đang có những cái quyền lợi rất lớn tất cả đất đai lãnh thổ rồi gái ghía guốc người, ngồi hầu người hạ gì đó đầy đủ hết nhưng mà bây giờ cái biến pháp này á của ông thương ưởng nó giúp cho nước tần công bằng hơn nước tần công bằng hơn nó tước bỏ gần như là hết quyền lợi của thế tộc nó không cho thế tộc những những cái đó nữa bắt thế tộc phải nộp lại điền địa phong điền đó nó kêu là phong địa đó nó phong địa thế tử phong địa hoàng gia phong địa thằng danh kỳ abc nộp lại hết cho tôi để tôi chia ra cho người cài có ruộng để tôi chia ra cho người lao động là người lao động họ có được tài sản họ có được này nọ kia để họ lao động và từ đó họ đóng thuế cái biến pháp của dạy ưởng nó hướng về dân nghèo nó giúp cho người ta tức là không còn làm nô lệ nữa mà là một công dân thật sự đầu tiên là cấp thẻ xanh 5 năm đó rồi sau đó là thi vô quốc tịch nước tần đó, mấy em hiểu không nhưng nô lệ làm gì có thẻ mày đủ càng qua mà chưa có thẻ xèn luôn phải cấp thẻ xanh đó tự nhiên cấp thẻ xanh luôn không cần gì trên trời á mày cứ ở nước tầng làm cấp thẻ xanh chấp cho mày cái mẫu ruộng wow. để mày làm ăn để mày canh tác mày đóng thuế cho chính phủ thì giúp cho nước tầng nó mạnh lên chứ ngày trước đóng thuế đâu đóng cho chính phủ đâu ngày trước đóng thuế đóng cho mấy thằng đại gia mấy thằng mấy, mấy, mấy, mấy thằng thế tộc đó rồi khi mà chiến tranh nổ ra thì đi xin tiền mấy thằng thế tộc độ thích nó cho đóng thích thôi à đó còn bây giờ đóng thuế cho chính phủ hiểu chưa đó là một cái rất khác mà nó làm cho người lao động người ta rất là thích người ta rất là giàu và cái cái cái gọi là cái cái cái dòng người nó di cư á đi qua nước tầng ngày càng lớn nhưng mà thằng thế tộc nó cay lắm thằng thế tộc giờ nó chỉ khá chút đỉnh hà chứ nó không còn ho được chi xưa nữa nên nó rất là ghét về ử, màng về ử nó còn chính sách nó rất là mang rợ vậy nó mới là bá đạo chứ không nó là dương đạo rồi chính sách gì biết không ở nhà mà có hai thằng con trai không cho ở chung nha nó sợ chơi bd ba ơi <laughs> nó sợ chơi bd hiểu không hai thằng trai không chơi chung anh giỡn thôi <laughs> chứ là nó tách ra vậy nè em hai thằng trai không được ở chung cha mẹ phải tách ra riêng làm hai bà hộ để từ hai bà hộ đó phát triển đóng thuế cho nhà nước làm cho nhà nước thu nhiều hơn và làm cho sức dân mạnh hơn đó cái biến pháp đó vi phạm nhân quyền cực lớn luôn nha nó vi phạm cái quyền sinh sống quyền ăn ở nói chung là nó hơi bá đạo tại vì ổng xây dựng theo tiết bá đạo mà vệ ưởng là người theo tư tưởng pháp gia nữa pháp gia này mặt gia ghét lắm chút kể câu chuyện mặt gia ám sát vệ ưởng nữa nè không mà nó dài quá đó râu ria cắm lợn không không không không, không kể ha vậy thì ở trong cái vấn đề biến pháp này nó giúp cho nước tần nó có luật pháp nó có luật pháp là cái căn bản để điều hành đất nước mà bây giờ nhờ thằng vệ ưởng này nước tần nó đã có luật pháp ngày xưa nó không có luật pháp ngày xưa nếu mà lỡ ờ, ờ, thằng thằng thằng ờ, thằng vua gì thằng thằng thằng thằng thằng thằng em vua thằng anh vua lỡ nó lỡ nó hiếp dâm thiếu nữ gì đó thì cãi bà nó nhỏ kia bị xui đi tại vì tao là giống rồng mà tao là nọc rồng tao hiếp mày thì mày có lợi chứ không phải tao nên nó bá đạo lắm giờ thì cái hiến pháp này không có quy định luôn tao cóc cần biết mày là thằng thế tộc hay mày là thằng dân đen mày phạm tội như nhau mà thậm chí thế tộc nặng hơn anh lấy một cái ví dụ trong tất cả những cái quyện của ông Tần á nó có quyện tên là quyện Thương Du cái quyện đó nó giống như Lido Sài Gòn của Cali vậy đó mấy em wow. hiểu không quyện Thương Du này nọ kia thì trong cái quyện đó đó người dân á người ta có được cái phong địa ngày trước là phong địa của thằng Thái Tử thằng Thái Tử là danh tứ đó nhưng mà bây giờ bị tước phong địa rồi thì đất nó trả về cho dân nó chỉ nộp thuế một phần nhỏ cho thằng thái tử thôi và nó nộp là cho chính phủ nữa thì trong khi mà cái quyện thương du đó nó đi nộp thuế nó đi nộp thuế thì nó nó chở lúa nhưng mà nó bị cái bọn mà cái bọn sầm long mất dạy là cái bọn mà bọn phản cái, à, cái phản biến pháp là cái bọn mà gọi là cam long và đổ chí hàng này nổi tiếng nè cam long cam long và đổ chí là nó cho người nó đổ cát đổ đất vô trong mấy cái bao lúa đó xong rồi cái thằng kia nó chở nó chở tới uh, cho thái tử thái tử đem ra mở ra coi thằng tá tử lúc này nó đang vậy thì mẹ ơi nó mới nhú vài cộng mà nó chừng 14 15 tuổi gì thôi nó mở ra coi thấy đất không mà cái đó nói là cái quyện thương du này lừa đảo nó nó đi nó đi nó chém chết nó chết nó đâm chết nhắc cái thằng mà giao lúa luôn xong rồi nó dẫn quân đội tới cái quyện thương du nó thảm sát thằng thái tử chó má vậy đó nó thảm sát nguyên cái dân làng luôn xong rồi từ cái huyện thương du đó nó đi biểu tình nó nó đi biểu tình nó phản tầng luôn nó nói giờ tầng tầng độ tầng có thái tử chó má quá nó đi nó phản tần nó kéo thì những quyện khác phản tần di chưa khỏi nước tần không đánh trận cho tần nữa nó đâm ra một làn sóng bất mãn cực độ mà cái bọn cam long với đổ chiến lợi dụng giật giật dây lên để cho dễ ưỡn mất uy tín nó giống như là câu chuyện bây giờ ông trump ông bị đánh hội đồng vậy đó nó nó lợi dụng cái sự việc này sự việc họ để đập ông, ông donald trump thì ngày xưa đập ông dễ ưỡn vậy thôi xong rồi cái dễ ưỡn nó đứng ra nó xử lý cái chuyện này nó xử lý cái chuyện này rất công bằng đầu tiên á là thế tử này tuổi à, là vị thành niên ta mới nói mày nó 14 15 tuổi nó nó mới có nhúng có vợ trọng mà nên nó hành động nó khùng khùng vậy đó nó nên nó chưa có bị à, nó chưa có bị trị tội vậy thì cái thằng mà gọi là giống như đỡ đầu cho nó cái thằng bảo hộ cho nó thì phải đứng ra chịu thai vậy thì cái thằng bảo hộ cho nó vô tình trong giai đoạn này á là thái tử kỳ thái tử kỳ hay là doanh kỳ là anh của danh cừ lương nữa mà ngày xưa thằng cha truyền ngôi cho thằng em không truyền ngôi cho thằng anh nó nên nói về vị thế thằng danh cừ nó còn thằng danh kỳ nó còn cao hơn danh cừ lương nữa nhưng mà bây giờ đứng trước cái biến pháp này nó thì phải xử danh kỳ này chứ không xử danh kỳ này á thì cái quyện thương du nó phản và tất cả những cái quyện khác nó cũng đứng về nó bỏ đi đó nên nên dễ ưởng á xử thằng thằng thằng thằng, thằng, thằng, thằng danh danh kỳ cắt lỗ mũi cắt lỗ mũi mấy em nhục lắm thằng danh kỳ ngày xưa đó chức của nó là ngang chức gì bây giờ bộ trưởng bộ quốc phòng ngày xưa đi quýnh lộn là doanh kỳ á làm nguyên sói mà bây giờ phải đứng trước ba quân cắt lỗ mũi mình đâu khi đâu phải tội tại tại mình làm đâu tội tại thằng cháu mình mà thằng cháu mình nó trổ tre làm giờ mình mang nhục nó nên từ đó danh kỳ ôm cái hận về ưởng này danh kỳ ôm cái hận về ưởng nhưng mà qua cái việc làm của con về ưởng này thì dân nó rất là tin tưởng vào biến pháp nó một lòng cho nước tần nó làm 3 ca một ngày nó làm tối ngày sáng đêm đàn bà cũng làm từ đó sản lượng sản sản vật của nước tần nó rất là là lớn chính phủ giàu này nọ kia giàu đến abc nó tóm lại đó là biến pháp thêm một cái nữa trong cái câu chuyện biến pháp đó là mấy thằng thương phế binh sao em có nghe nói tới mấy thằng thương phế binh chưa ngày xưa thương phế binh đi bán giấy số này nọ các kiểu không ai lo đó đi quýnh lộn về rồi già rồi này nọ kia đó thì thằng thương ưởng này nó nhìn vô cái điểm đó nó không được rồi đó ông lợi dụng con người ta đi quýnh trận cho ông xong rồi về em bỏ con tặng như con chó vậy đó thì ai mà đánh cho anh đúng không nên sau này á thì thương ưởng nó biến pháp trong cái vấn đề quân đội luôn tức là ông đi đánh trận á ông chỉ còn chặt đầu bao nhiêu thằng là ông lên được chức gì chức gì chức gì tôi cóc cũng biết ông là ai đó và được thưởng tiền thưởng đất thưởng ruộng thưởng đàn bà luôn đó nó đâm ra dân nó rất là máu đánh giặc rất là máu thánh có những thằng nó đâu ăn học gì đâu bây giờ cho tao ra trận đi tao chém đầu vàng mỹ cái tao đổi đời đó nên bạn thấy là quân đội nhà tần ngày xưa rất là bạo rất là khát máu là một phần nó nhờ chính sách này của thương hưởng nó tạo cho người ta sẵn sàng chết vì nước tần chứ ngày xưa đó thì ờ, đánh trận xong bị tên bắn lũng dò lũng cẳng này này nọ kia các kiểu thì đâu đâu có ai cho gì đâu nhưng mà cái biến pháp này nó chỉ cho quân đội nữa nên quân đội tần rất là hùng mạnh rồi tiếp theo Anh nói về đàn bà Đàn bà là một phần tất yếu cuộc sống em đồng ý không? Đời này không thể nào sống được nếu thiếu đàn bà <laughs> Nó Mà thương ưởng đó Cuộc đời của nó nó thiệt chứ mẹ nó thành công quá mẹ ơi Làm quan to nhà cao cửa rộng Này nọ kia Thay đổi nước tầng lưu danh thanh sử ngàn năm về sau Để ngày hôm nay cách ngày xưa 2.500 năm mà có thằng Duy Nguyễn nó ngồi tốn một thời gian video nữa nó đam luôn lời không em lời sống lời vì thịt đàn bà cuốn thương ưởng lại thương ưởng nó có hai người đàn bà mấy em một con nhỏ nó yêu với một con nhỏ nó lấy gì động cơ chính trị mấy đời mà đàn ông gọi là giống như là một con thuyền giữa dòng nước nha tới cái bến nào cái lạng đi cái bến đó đúng không khổ lắm số phận đàn ông khổ lắm nha bởi vì từ đó mới sáng tác ra bài yêu một người mà ở bên một người <laughs> đó thằng tác giả bài hát đó đó là ngày xưa trước khi nó sáng tác bài hát đó nó nghe câu chuyện của anh kể về thương ngưỡng <laughs> thương ngưỡng nó yêu con bạch tuyết con bạch tuyết nó lạc bảy chú lùng nó qua tới đây nè anh giỡn thôi mày ơi cô nhỏ nó tên là bạch tuyết thôi nghe mà con bạch tuyết là nhỏ nào con bạch tuyết là con nhỏ cao viên viên ba ơi mà biết cao viên viên không biết cao viên viên không ở ờ, Cao Viên Viên là nghệ, nghệ sĩ nổi tiếng mà không biết Cao Viên Viên Đóng vai con nhỏ nào Chu Chỉ Nhược Đóng vai con Chu Chỉ Nhược Chu Chỉ Nhược đóng cặp viên nào Ngủ A Ca Ngủ A Ca đóng cặp vai Triệu Di Thôi đừng đi vòng vòng nữa lọn Nghe Nói tóm lại Tóm lại nó thích con Cao Viên Viên Tại vì nhỏ này đẹp quá thôi Nhỏ này mong mẩy quá Nó thích Đó đơn giản vậy thôi nhưng mà hai đứa đến nhau đến bằng tình yêu trong sáng ở, ở nước ngụy nhưng mà thằng này nó phải vô nước tần không biết ngày nào gặp lại mặt nhỏ kia là thương nhân nó đi qua đi lại nó nên hai đứa lâu lâu cũng có gặp nhau nhưng mà cuộc tình yêu nó không đến được với nhau em nó không đến được với nhau mà nó buộc lòng phải lấy nhỏ công chúa nhưng mà trước khi không đến được với nhau nó cũng gắng đẩy một nháy <laughs> kết quả lòi răng cu lòi răng cu rồi ok ai biết con của thương ngưỡng là ai comment vô comment vô đây câu hỏi phụ đó vậy thì tại sao nó phải lấy công chúa tại đơn giản rằng bây giờ á làng thương ưởng á nó gây thù chuốc quán quá nhiều với với với, với mấy ờ, hoàng thân quốc thích rồi với mấy thằng đại gia rồi nó đụng chạm tới lợi ích nhóm ghê lắm em nên thằng này có khả năng bị chết mấy thằng kia giết chứ vậy thì bây giờ đã có thằng vua là danh cừ lương đỡ đầu đúng không thì nó lấy thêm nhỏ em của con danh chùa lương nữa là kể như cái cái thế đó rất là vững chắc không ai dám đụng tới nó nó biến pháp có cả hoàng gia chống lưng rồi một cái họ lớn nhất của nước tần chống lưng nó đâu sợ nên nó bắt buộc phải lấy nhỏ này mà nhỏ này yêu nó thiệt wow. nhỏ này rất yêu nó nhỏ đó đó đó là chuyện tình cảm hai người phụ nữ chết cùng thương hưởng luôn hai người phụ nữ chết cùng thương hưởng rồi bây giờ nói tới cái cái cái, cái chết thương hưởng để kết thúc video đi dài quá <laughs> thương hưởng thương hưởng chết như một định mệnh nó à thôi khoan chết xui quá nói về công trạng nó còn hai công nữa nó còn hai công lớn lắm mà nó nhỏ nhỏ nó nó nói cho tụi em hiểu thôi cái công thứ nhất là tay trái á, là xây hàm dương cung tay phải đánh trận hà tây wow. đúng không nước thằng thương ưởng nó đến nước tần nó mang về ba cái công ba cái công cái công đầu tiên là biến pháp nó thì biến pháp nó giúp cho nước tần có sản vật giúp nước tần giàu lên từ cái sự giàu đó làm hai cái công tiếp theo cái công đánh trận hà tây và cái công thứ hai á, là cái công xây thành hàm dương đánh trận hà tây em sẽ nói thành một video khác tại vì nó nó dài dòng lắm nó rất là dài mà nó hay nữa nó có ý nghĩa chiến lược thì nói trận xây cung hàm dương cái cung hàm dương của nước tần được xây vào thời của thương ứng ngày xưa nghèo chết mẹ trong núi không mà ba ơi nó thiệt với mẹ nước tận ngày xưa trước thời tao ưởng nó nghèo như mỏm chó cho nó ở toàn là nhà lá bị dột không à thành của nó nhìn như cái miếu á nó nhưng mà khi thương ưởng nó nó nó, nó qua đó nó giúp cho gdp của nước tần tăng hàng trăm lần đúng không xuất siêu luôn hồi xưa toàn nhập siêu không bây giờ xuất siêu luôn em rồi xong rồi xây cung hàm dương trong xây xây cung hàm dương nó có cái chuyện như nè tức là danh cừ lương nó cho thương ưởng toàn quyền để xây luôn đó nhưng mà thương ưởng á tiền nó phải của nó đâu tiền của nước tần nó xây cái cung bự gấp 10 lần cái cung của nước khác xong mà cái thằng vua nó hỏi ủa sao mà ông ờ, mà mày xây cái cung bự vậy xây vậy tốn tiền quá mày ơi tốn tiền với tốn nhân công quá cái nói tôi gặp đại dương đó là tôi hiến cho đại dương cái kế trăm năm chứ tôi không có hiến cho đại dương cái kế trăm ngày đúng không thì tôi biến pháp nước tần nó mạnh mẽ như vậy đó để nước tần chi đi xâm chiếm nước người ta thì ông phải tính rằng 10 năm sau ông xâm chiếm được mớ nước rồi thì lúc đó là dân số của ông tăng lên nhiều rồi đúng không thì ông phải dự trù cái kinh đô nó bự như vậy nó cái kinh đô nó bự như vậy á để nó thiện hiện được cái quai quy của nước tần và nó để cho dân chúng an cư lạc nghiệp của nước tần và sau này nó còn điểm đến là cái sự thu hút đầu tư wow. thu hút vốn fdi của những thương nhân nước khác wow. ông ý rằng nó đúng ghê mày nói đúng ghê luôn nên sau này nước tần nó được buôn bán rất nhộn nhịp cái là cái công đầu của dị ứng dị ứng có tầm nhìn dị ứng xây cái cung đó rất là hay đó rồi cái công thứ hai là công đánh trận hà tây đánh trận hà tây là một trận đánh lịch sử mang tính chất bước ngoặt đúng không nó khẳng định vị thế nước tần nó trả thù lại cho cha anh ngày xưa và nó làm cho nước ngụy chuẩn bị sụp đổ luôn đó đó là cái công của vệ ưởng nhưng mà cái con đường đi đến vệ ưởng nó không phải thành công nói chung á ngày xưa đó đi qua nước tầng mà gọi đi đi kiếm tiền á thì nó phải con mình dễ ưởng mà nó có nhiều thằng ba bốn trăm thằng lận nhưng mà mấy thằng chó kia kìa nó qua đó nó gặp thằng vua nó đòi làm quan liền nó đòi nó đòi làm quan liền mấy em nhưng mà đâu có được đâu có tự nhiên mà vô mà chưa số kêu mà đòi lương tao một tay chết mẹ <laughs> hợp lý không em mà vô mà xin việc làm mà chưa số kêu mà ra đòi lương bập luôn chứ đó là làm quan nhưng mà thằng dễ ưởng nó khác nó vô gặp tần gặp vua lúc mà nó đông lên phải gặp riêng nha nó gặp rất là đông nó gặp rất là đông nhưng mà ở câu chuyện mà cái apply sinh việc của dì Hưởng rất là hay anh kể đây thứ nhất là nó đi đường chính đạo nó không đi đường con ông cháu cha nâng đỡ nó không có thực hiện nhất quan hệ mà nhì tiền tệ tao nói với mày sao con nhỏ công chúa đó nó qua bên nước ngụy nó gặp nó gặp về ưởng nó rất là thích nó mến tài về ưởng và nó về là nó giới thiệu là vua nhận liền Tao nói em vua mà mang vua sai đi kiếm người tài nữa Đó Cái mối quan hệ nó không xài Cái mối quan hệ nó không xài nhỉ Nhưng mà nó nó vô Nó đứng chung với ba bốn trăm thằng du sinh khác Nó ngồi nó thuyết gió Nó nói chuyện này nọ kia Nó nghe tài hùng biện của danh cự lương Nhưng mà nó nói một câu rất là hay Thôi à, Để tôi à, đi tìm hiểu trước đi Rồi tôi về tôi hiến kế sau Nhưng mà thằng danh cự lương nó cũng muốn như vậy nó cho tiền mỗi thằng trăm lượng trong vòng 3 tháng đi khắp nước tầng đi rồi sau đây chúng ta ngồi nói chuyện cái này là cái cái chính sách rất hay dành cự lương mà anh sẽ làm trong video của danh cự lương anh không làm trong video về ứng đó nên cái con đường xin việc của về ứng rất đẳng cấp em anh thích vậy đó anh thích nhất là những viên nó như vậy rồi giờ nói tới cái chết về ứng để cho kết thúc video đi dài quá mấy em thông cảm em mấy này nó nhiều chuyện lắm cuộc đời người ta sống cả trăm năm anh nói có một chút xíu à vậy là ngắn lắm rồi đó thông cảm nghe <laughs> vệ Uống phải chết Tại vì danh Cừu Lương chết là Vệ Uống sao nó sống Đúng không Nhưng mà Vệ Uổng nó đánh thắng trận Hà Tây Nó chọc giận nước ngụy Lúc mà nó biết nó sắp chết Nó chạy nước ngụy tính trốn Đúng không? nhưng mà thành công tử ngang nó chặn xe nào không cho đi Nó nói ai bắt bo đâu Nó bắt bo mẹ gì ba Xong cái nó không bắt bo không đi Ai ai ai thằng khốn nạn Mày lợi dụng là là là là, là chuyện công mày báo chuyện tư hả mày Bây giờ tao với mày là chơi theo tư tưởng của Mỹ Đế Quýnh lộn thắng thua thôi không giận thắng thua là không giận tự nhiên giờ mày giận tao không cho tao vô thằng kia nó ừ mày chơi tư tưởng mỹ đế kệ mẹ mày tao chơi tư tưởng việt nam biết làm cho thằng dự ứng nó phải quay đầu về nước tần quay đầu nước tần bị bắt nhốt bị bắt nhốt xong rồi cái uh, lúc đó là thằng danh kiều lương chết rồi tới thằng con danh tứ lên ngôi mà danh tứ nó thù này như vậy mà tại vì vì thằng này mà thằng danh tứ nó mới bị lưu đài vì thằng này mà thằng sư phụ thằng danh tứ mới bị cắt lỗ mũi nó nhớ chưa vì thằng này á thì cái thì bà con hoàng thân quốc thích của danh tứ nó bị mất mất quyền lợi thì bây giờ tao phải trả thù chứ nó thêm lúc đó là cam long với đổ chí nó đốc vô nữa nó đốc vô đốc riết này nọ kia rồi bà thái hậu thì cũng đai rồi rồi thằng vua thì cũng đai rồi con nhỏ em khuya cũng được tức quá cũng chết ngắt luôn rồi đâu còn ai binh nữa đâu đúng không chỉ còn quân đội binh thôi quân đội nó kêu đổi chánh rồi đó nhưng mà thằng này nó chơi đẹp nó không đổi chánh thôi nó thôi không đổi chánh nó ta sống trên đời ta làm được những chuyện hy hữu như vậy ta làm những chuyện để đời vậy thôi ta chết cũng tội nguyện đó nên nó bị ngủ mão phanh thay mấy em ngủ năm con bò năm con bò phanh thay chết rất là thảm thiết nhưng mà cái chết của dì ưởng là tất yếu nhưng mà trước khi chết con nhỏ cao duyên duyên đi trước một bước hai đứa ra pháp trường dân nó khóc quá trời luôn dân nó khóc từa lưa hột dưa lúc đó là giữa mùa hè mà tuyết đổ đó bây giờ mới có nickname mà tuyết rơi mùa hè đó mấy em là từ những câu chuyện đó mà ra đó xong nhỏ cao duyên duyên cầm bầu rượu thôi bây giờ nói chung á là con của chúng ta em đã gả cho nó vô chỗ chăn em niệm ấm rồi nó có vợ rồi sau này nó sẽ truyền đọc ra mấy mấy thằng à, vệ con nữa đó nên sau này con làm vệ sĩ đó mấy em hiểu không con về ưởng sau này làm vệ sĩ nha rồi à, uống uống bình rượu độc chết cái chết rất đẹp cái chết rất phim mấy em tao kể cái chết trong phim mà ở ngoài nó chết sao cậy bà <laughs> ai biết đúng không ở ngoài nó chết sao cậy bà đó ừ đó đó là tập cuối của phim nha đại tần đế quốc nói chung anh đi uh, cái cái luồng kiến thức của anh nó đi từ nhiều chỗ lắm em chứ không không có một nguồn nào cả mà là nhiều nguồn nó kết hợp với sự vận dụng những kiến thức thực tiễn ngày nay để nói vô cho mấy em dễ hiểu đi qua một nước khác là phải có bát bo đúng không mà bát bo mà chưa làm thì mày đai đi con chưa kể tới chuyện xin visa nữa rồi đi du học các kiểu nha mấy em thì anh hy vọng là tụi em hiểu được về một nhân vật về ưởng thương ưởng nó về ưởng là thương ưởng là một người bạn tri kỷ của vị vua doanh cừu lương một vị vua đặt cái nền móng cho nước tần để sau này nước tần thống nhất lục quốc rang con tần thủy hoàng lắm em con con sau này nha chứ Phan, con tần thủy hoàng là con của Doanh cừu lương nha thôi video xin được khép lại cảm ơn các bạn đã theo dõi nhớ nha mấy bạn nào thích chủ đề này thì phải share like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 đi xây dựng đời riêng mơ đích thực bằng sức mạnh đôi bàn tay huyền huy đầy oai phong ôm trọn cả núi sông ngạo nghễ kiêu hùng mắt sắc nhìn xa địa vị tiền tài sức khỏe sánh vai hạnh phúc sung vầy nhưng bông hồng nhung khi bên ta em sướng danh mỹ nữ ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh đạp gió hai chữ ngạo thiên